ta say đắm tình nồng ấp vai kề vai ta dệt bao hoa gấm đắm say đôi trái tim ngất ngây ân tình đôi ta sánh vai trong vườn trăng cùng hát câu tình yêu ân tình kia như trăng sáng soi ta cứ yêu thương nhau suốt đời would make you